cô ấy đã từng nghĩ mình chẳng yêu ai vì những tổn thương ngày xưa xót lại nhưng đến một ngày yêu lòng cô ấy đã từng ngần ngà dài điệu yêu thương vì đơn giản mong người say giấc nồng cô ấy đã từng đợi cả ngày trong mong chỉ để hỏi câu em có ổn không cuộc sống buồn dĩ ba làm sao tìm được nhau dỗ thế nào em vẫn đứng đó nhìn theo bóng ai dù xa xôi muôn trùng cách trở rồi tương lai có biết bao điều sẽ khiến anh bận lòng vậy thì giờ đây cho ai kia dõi theo bóng anh được không